Chào tất cả anh em nha Thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em những cái sản phẩm, những cái bộ đồ chơi để hỗ trợ cho anh em đi đánh tài xỉu Thì đây là những cái bộ dành riêng cho những anh em nào mà chuyên lắc cái Tức là anh em có thể điều khiển cái kết quả nó về theo ý muốn của mình Anh em muốn nó ra tài nó sẽ ra tài, muốn ra xỉu nó sẽ ra xỉu Thì ờ, ở đây là mình cái mẫu thì mình có 3 mẫu để cho anh em lựa chọn anh em chơi ba cái cách chơi khác nhau Thì đầu tiên là cái ờ, hộp đi với đĩa đĩa này đi với một hộp thôi là anh em chơi được thì mình sẽ test thử cho anh em hướng dẫn cho những anh em nào mà chưa biết thì là cứ lắc xong nè thì chắc chắn 100 ở trong đây nó sẽ có con lục tức là nó sẽ về tài nè mở ra là sẽ tài nè cái trường hợp này thì phải chấp nhận nè thì chắc chắn lắc xong là cái con này nè mình làm nó là chắc chắn nó sẽ về con lục cứ anh em lắc xong là anh em để ý nè nó sẽ có một con lục ở đây đây mở ra sẽ có con lục nè đó dáng này là tài nhưng mà khi mình đậy lại nè anh em bây giờ chắc chắn người ta sẽ đặt tài đi thì anh em mở ra là nó sẽ ra xỉu nè nói chung mình mở cái tay này mình cái nắp của mình chỉ cần dời qua xíu nè đó là cái hộp này từ con 6 nó sẽ nhảy về con hai nè 6 nó sẽ nhảy qua con hai đấy nói chung là nó không có tiếng luôn lắp xong về tài nè đấy còn mình mở ra nè đã nhảy qua con hai nè thấy không rất là dễ chơi thì uh, mình nhắc lại luôn nha anh em muốn chơi những cái đồ mà anh em có thể khiển được á qua tài hoặc là qua xỉu á thì anh em phải xác định là những cái nơi anh em chơi nó không được thử 500 tất cả những cái dụng cụ này nói chung là soi đèn thoải mái thử đèn là thoải mái hết nhưng mà khi anh em đưa 500 vô là nó sẽ bị dính nha lắc xong là sẽ ra tài nè đấy nhưng mà khi mình bỏ vô mình bóp lại nè sẽ ra xỉu đó đây là cái bộ đầu tiên cái này là bộ hột nhảy hột đi với đĩa một hột đi với lại cái đĩa còn cái bộ thứ hai là cái bộ này cái bộ này thì nắp đi với lại à, ba cái hộp đĩa là đĩa xanh chính nhưng mà nắp là phải đi với hộp thì đây là cái nắp âm dương nắp hai chiều thì bỏ hộp vô nè anh em lắp thì cái bộ này cũng soi đèn thoải mái luôn nha thì cái nắp này nó sẽ chia làm hai cực anh em lắp nghiêng về bên này nó sẽ ra tài nhưng mà khi anh em quay lại anh em nghiêng về bên này sẽ ra xỉu thì mình test thử cho anh em coi nè à, lắc cứ lắc bình thường thôi cứ lắc bình thường thôi cũng không cần phải à, ấy đâu xỉu nè nghiêng về bên này là tài nha đây là tài đây là xỉu thì mình lắp vô tài cho anh em coi nè đây lúc nào nó cũng ra tài cái trường hợp mà đây lắc xong lại sẽ ra tài nè còn bên này là ngược lại nè bên này là xỉu đấy xỉu nè còn cái bộ thứ ba là anh em chơi nó sẽ nói chung nó sẽ hiệu quả hơn đó thì đây là cái bộ bệ khiển thì khi người ta đặt tiền xong á khi làng nó đánh xong thì anh em có thể bấm cho nó về cái mặt mà anh em cần thì đây cái bộ này là mình làm một hai ba bốn năm sáu tức là tài xỉu đó ở đây có công tắc nè ấn vô cái bệ này về thì anh em chôn ở dưới đất nha hoặc là chơi ở trên bàn thì anh em có thể đục bàn để anh em chôn cái khoảng cách mà bệ đi với hộp ra đĩa với lại nắp là ờ, đồ chợ bệ đi với hộp thì đâu ờ, cái bộ hộp của nó rồi cái bệ là phải đi với bộ hộp nha đây đi cái bộ hộp đây thì mình chêm lên tầm này đi chêm lên tầm này nói chung là nó từ cái bệ này lên khoảng 5 phân là đẹp nắp với đĩa đĩa là đồ chợ đây cứ lắc xong rồi anh em bấm thì ở đây nó có hai nút nút A là tài nút B là xỉu nè mình lắc xong mình bấm là về tài nè ấy lắc xong bấm là về xỉu nè nhưng mà dán này người ta đặt xỉu quá nhiều quá thì mình bấm nè ra tài đó rất là dễ luôn a nè em bấm cho anh em thấy nè tài b xỉu nói chung anh em chêm cái này cho nó vừa tầm nó cao lên chêm cho nó cao lên xỉu thì mình bấm khi mà mình bấm cái hộp nó sẽ bị lật qua thôi nó không có tiếng đấy như vậy là nó nhỏ nè nó kêu rất là nhỏ còn anh em để gần như vậy thì bấm nó sẽ kêu rất là to đấy rất là cao luôn cho nên mình phải chêm lên chêm sao cho nó vừa tới thôi thì mình bấm nó sẽ an toàn hơn đấy cái này nó chỉ lật qua thôi nè không nghe tiếng luôn nè lại lại nè đấy nó chỉ lật thôi thì à, đây là ba cái bộ để điều khiển anh em nào cần lấy ba cái bộ này về sử dụng thì cứ liên hệ cho mình qua số này 09097044 thì uh, hiện tại thì mình đang ở bến xe miền Đông Sài Gòn lấy hàng thì anh em cứ lên trực tiếp trên nhà mình anh em coi hàng test hàng cảm thấy ok thì anh em lấy về sử dụng còn không thì cứ lên đây tham khảo thoải mái thì uh, mình cũng nói luôn cho anh em ở cái phần đồ chơi về cái tài xỉu này á thì nó chỉ có những cái mặt hàng này thôi nói chung phải có tan ở bên trong thì mình chơi nó mới hiệu quả chứ anh em cũng hạn chế lấy những cái hàng mặt hàng mà người ta quảng cáo không tan nói chung những cái đó lấy thì ờ, cái khả năng mà anh em chơi được nó rất là thấp thì cái gì không biết không hiểu thì anh em cứ alo trực tiếp cho mình mình sẽ tư vấn hỗ trợ cho anh em thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video mình nha